Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle. Phở này mình bán từ lúc mấy giờ đến mấy giờ em? 6 giờ ăn tới 1 giờ trưa em giờ chiều À 4 giờ chiều cho tới ờ, khuya hả? Khuya tới mấy giờ em? 11 giờ. Như vậy là sáng 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Chiều từ 4 giờ cho tới 11 ờ, giờ. Đây anh này anh làm phở những cái điêu luyện ha. phải ha đây cái nồi nước lèo đây ngọt từ xương giờ múc bằng ca cho nó tiện ha cho phở cũng khá là hấp dẫn từ đen trước hả nè ghê <laughs> không à, Điều. à đũa muỗng hả đũa muỗng đây là người ta để trong bịch rất là vệ sinh đó à, nhìn rau rất là hấp dẫn nhìn rau là phải hấp dẫn rồi ăn phở là thấy rau là hấp dẫn rồi đó Ờ, hôm nay kêu thêm cái ờ, trứng gà cho con giá dạ, sống rồi đúng phở ngày xưa là không có giá bây giờ là mình đánh giá đây là quý vị thấy phở ha mình kêu phở chín hôm nay ăn phở chín chứ không ăn tái rồi ớt này chai từ đó thì hấp dẫn rồi rồi từ đen cái rau này hấp dẫn đây nè cái ờ, cái rau này ờ, rau gì cái lá nó to quá hả rau quế hả lá to kìa ha <laughs> 我们俩不能跑了 đến một viên đến một viên đến một viên đây ta người ta lại ở ngoài nó nó không có vệ sinh làm rất là vệ sinh thấy là mưa ha mưa có bộ giá chứ anh giá bản giá à, bầu viên này à, ờ, chị sẽ bầu viên hấp dẫn các quý vị nước này họ là tủ nước trước oh, ok á tổ lớn à.